10 cách giải độc và trẻ hóa làn da đơn giản Phụ nữ hay trang điểm để che đậy những vấn đề về da Phương pháp này công dụng tức thì nhưng không mang lại hiệu quả lâu dài Dưới đây là những cách giúp giải độc và làm sạch da từ bên trong Mang đến cho bạn một làn da mịn màng tươi trẻ 1. Không ăn đủ bơ sữa Bơ sữa là một trong những thực phẩm hàng đầu cần phải tránh xa trong quá trình giải trừ độc tố khỏi cơ thể. Chúng có thể gây ra một loạt rắc rối cho da cũng như hệ tiêu hóa, ngay cả khi không bị dị ứng với loại thực phẩm này, bạn vẫn nên loại bỏ chúng ra khỏi bữa ăn khi đang áp dụng những biện pháp giải độc cho da. Nếu bạn thích cho sữa vào cà phê hay ngũ cốc, hãy dùng sữa không đường hoặc sữa vani hạnh nhân thay cho sữa có đường. 2. Kiêng ăn đường Nếu bạn muốn sở hữu một làn da tươi trẻ mịn màng, hãy nói không với đường. Việc sử dụng đường có thể khiến cho cơ thể gặp phải tình trạng mất nước gây khô da. Kimberly Zinder, tác giả của cuốn sách Những thực phẩm và làm đẹp giải độc, chỉ ra rằng đường liên kết với protein và chất béo sẽ thúc đẩy quá trình hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng các tuyến thượng thận gây ra cuồng thâm quanh mắt và tạo cho bạn cảm giác mệt mỏi ủ rũ. Việc kiêng đường không quá khó, bạn có thể dễ dàng thay thế nó bằng stevia, một chiếc pha làm ngọt với phương pháp này, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự chuyển biến của làn da và cơ thể chỉ sau vài ngày.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 Tất cả các loại rau xanh đều tốt cho làn da của bạn, đặc biệt là cải sau. Loại rau này vô cùng hiệu quả trong việc giải độc da và cơ thể, vì nó chứa một hợp chất rất độc đáo mà các loại rau khác không có. Cải sau có vị hăng và cay giống như mù tạt, giúp tăng cường lưu thông máu, đẩy mạnh quá trình bài tiết và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Cải rong còn chứa một lượng đáng kể sắt, canxi và axit folic cùng với các vitamin A, C và E. Vì vậy, trong nỗ lực để cải thiện tình trạng làn da, bạn cũng nên có kế hoạch bổ sung thêm cải xoong vào chế độ ăn uống của mình. 4. Thêm dưa cải bắp vào thành phần bữa ăn Thực phẩm lên men như dưa cải bắp rất có lợi cho sức khỏe và cũng là một cách giải độc tuyệt vời. Dưa cải bắp chứa đầy đủ các chế phẩm sinh học giúp giảm sự tăng trưởng của vi khuẩn có hại, nấm men, đem lại cho bạn cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực và một làn da với những chuyển biến rõ rệt. Hơn nữa, hàm lượng vitamin B và collagen giúp thúc đẩy tạo ra vitamin C, vốn có trong cải bắp tự nhiên, sẽ được tăng lên gấp bội khi chúng ta biến chúng thành món dưa cải muối sủi hấp dẫn. 5. Ăn dứa Dứa là một loại quả có hương vị vô cùng thơm ngon, bên cạnh đó nó còn rất tốt cho sức khỏe làn da và có thể làm trẻ hóa cơ thể. Người ta đã tìm thấy trong loại quả này một hoạt chất có tên là bromelain, có tác dụng chống viêm, phá vỡ các protein và loại bỏ độc tố ra khỏi máu, Điều này không chỉ có nghĩa là làn da của bạn trông sẽ mịn màng hơn, mà các bệnh đau viêm có thể được giảm bớt. Bạn cũng có thể sử dụng dứa để làm mặt nạ tẩy tế bào chết bằng cách nghiền nó với một ít nước cốt dừa. 6. Uống nước chanh Thêm chanh vào nước uống là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe và làm đẹp da. Chanh có tác dụng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể như một loại thuốc lợi tiểu, giúp giải độc gan, đồng nghĩa với việc giải độc cho da và cơ thể. Hơn nữa, vitamin C trong nước chanh còn giúp tăng cường sản xuất collagen từ đó sự hình thành nếp nhăn và mụn nhọt được hạn chế. 7. Sử dụng nghệ thường xuyên Uống một tách trà gừng pha nghệ mỗi ngày cũng là một cách giúp bạn giải độc, trừ độc tố cho cơ thể và trẻ hóa làn da. Nghệ là một gia vị tuyệt vời để sử dụng rộng rãi trong các phương pháp làm đẹp cũng như chữa bệnh. Chất cumin trong củ nghệ có tác dụng lọc máu, tăng cường tuần hoàn, hỗ trợ chữa lành vết thương và chống viêm. Tất cả điều này kết hợp với nhau sẽ giúp làn da và cơ thể của bạn luôn trong trạng thái tốt nhất. Bạn có thể rắc bột nghệ trong súp hoặc có thể uống trà pha với một ít gừng gọt vỏ uống 1 phần tư muỗng cà phê bột nghệ đun trong khoảng 10 phút. 8. Uống trà với chất xuất từ cây tế sữa Các loại thảo dược luôn được ưa thích nhiều hương vị thơm ngon đặc biệt, bên cạnh đó chúng còn mang một số đặc tính chữa bệnh nhất định. Trà làm từ cây kế sữa là nữ hoàng của các loại trà giải độc vì nó có chứa chất limarin. Trước gan, loại bỏ độc tố vốn là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá, bệnh vẩy nến, những vấn đề thực sự gây phiền toái cho bất cứ phụ nữ nào. Trà cây sữa còn có tác dụng dưỡng ẩm và chữa mụn đỏ, mang đến cho bạn một làn da mịn màng và tươi sáng hơn. 9. Trải khô da Dùng bàn chải để trải khô da có thể đem lại hiệu quả bất ngờ cho làn da của bạn và một số cơ quan khác trong cơ thể. Bạn có thể trải toàn bộ cơ thể theo hướng từ cổ chân, cổ tay lên đến tim theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Phương pháp này sẽ kích thích hệ bạch huyết để giải trừ độc tố ra khỏi cơ thể. Chải khô cũng có thể loại bỏ tế bào da chết và đẩy mạnh luân chuyển tế bào, giúp làn da sáng hơn và ít nếp nhăn. Việc tẩy tế bào da chết nên được thực hiện quanh năm chứ không nên chỉ riêng vào mùa đông. 10. Đắp mặt nạ đất sét Một trong những loại mặt nạ tốt nhất mà bạn có thể sử dụng là mặt nạ đất sét bentonite bởi vì nó có điện tích âm trải dầu với các độc tố tích điện dương trong làn da của bạn Mặt nạ đa xét khá đơn giản nhưng lại là một cách giải độc rất hiệu quả vì nó có thể hút các tạp chất ra ngoài và làm dịu làn da bị kích thích. Bạn vừa xem xong video 10 cách giải độc và trẻ hóa làn da đơn giản. Nhà có bột sắn dây, hãy làm ngay cách này để xóa sạch nám, tàn nhang, da còn trắng bật tông hiệu quả gấp 100 lần dùng mỹ phẩm. Có sẵn bột sắn dây trong nhà mà không biết cách dùng để làn da trắng sáng không một chút thấy vết nào thì quả là quá uổng phí đấy. Cách 1. Trị nám tàn nhang bằng bột sắn dây Mặt nạ trị nám tàn nhang bằng bột sắn dây sẽ giúp làn da được dịu nhẹ, kháng viêm, loại bỏ các vết nám tàn nhang một cách nhanh chóng. Đồng thời các dưỡng chất có trong loại mặt nạ này còn làm xe khít lỗ chân lông, giúp da trắng sáng và mịn màng rõ rệt. Nguyên liệu cần có một thìa canh bột sắn dây, một lòng trắng trứng gà, bát và thìa. Cách làm cho lòng trắng trứng gà vào bát rồi dùng thìa đánh đều, đến khi thấy nổi bọt trắng thì dừng lại. Sau đó, cho bột sắn dây vào đánh thêm một lần nữa, giúp hai loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp có màu trắng sáng mịn là có thể đem ra sử dụng. Cách sử dụng Bước 1. Rửa sạch khuôn mặt bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường để lộ chân lông sạch sẽ và thoáng khí. Bước 2. Thoa đều hỗn hợp bột sắn dây cộng lòng trắng trứng lên làn da, massage nhẹ nhàng trong 3 phút. Bước 3, nằm thư giãn thêm 15 đến 20 phút nữa thì rửa lại da bằng nước ấm, dùng khăn thấm ướt nước lạnh, lau lại là xong. Áp dụng đến 2 đến 3 lần một tuần để đạt được hiệu quả nhanh chóng nhất có thể. Cách 2. Dưỡng trắng da bằng bột sắn dây Nhờ chứa flavon mà bột sắn dây giúp chống lại quá trình oxy hóa tốt hơn, từ đó làm chậm quá trình lão hóa trên da, giảm mụn ngừa thâm. Bên cạnh đó, lượng vitamin E có trong các loại nguyên liệu kết hợp cùng trong mặt nạ này sẽ nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ tận sâu bên trong nhằm cải thiện độ đàn hồi của da. Nguyên liệu cần có một thìa canh bột sắn dây, một thìa cà phê mật ong, một thìa canh tinh bột nghệ, một thìa canh sữa tươi không đường, 3 đến 5 giọt nước cốt chanh tươi, bát và thìa. Cách làm, cho tất cả các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị vào bát, rồi đánh đều lên bằng thìa. Nếu thấy quá khô hay quá ướt, có thể cho thêm bột sắn dây hoặc sữa tươi không đường vào, giúp tạo thành hỗn hợp màu vàng nhuyễn mịn. Cách sử dụng, bước 1, làm sạch da như bình thường rồi dùng một chiếc khăn thấm ướt nước, ấm, đắp lên mặt khoảng 3 phút thì lấy ra. Điều này giúp các lỗ chân lông giãn nở, hỗ trợ việc dưỡng trắng đạt kết quả tốt nhất có thể. Bước 2. Khi da đã được làm sạch triệt để thì thoa đều hỗn hợp lên trên khuôn mặt, massage nhẹ nhàng và thư giãn 10 đến 15 phút. Bước 3. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy mặt nạ khô lại tự nhiên thì rửa sạch bằng nước ấm và cuối cùng vỗ nhẹ một lớp nước lạnh lên da giúp độ chân lông xây khít và làn da đàn hồi trở lại được tốt hơn. Đối với mặt nạ dưỡng trắng da này, bạn nên sử dụng 2 đến 3 lần một tuần. Sau 2 tuần sử dụng kiên trì, bạn sẽ không còn nhận ra làn da đen điểm xấu xí của mình nữa đâu, mà thay vào đó là nước da trắng nõn nà, mềm mại và đánh bay dấu hiệu tuổi tác lúc nào không hay đó. Chú ý nho nhỏ, với loại mặt nạ dưỡng trắng da bằng bột sắn dây, bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp này trong việc tắm trắng toàn thân, chỉ cần tăng liều lượng các loại nguyên liệu lên là được. Ngoài ra, nên kết hợp uống một cốc bột sắn dây pha loãng hàng ngày để thanh lọc cơ thể từ bên trong, thúc đẩy quá trình trị nám, xương trắng da đạt kết quả tốt nhất. Bạn vừa xem xong video, nhà có bột sắn dây hãy làm ngay cách này để xóa sạch nám tàn nhang, da còn trắng bật tông hiệu quả gấp 100 lần dùng mỹ phẩm. Tẩy nhanh các vết nám tàn nhang chỉ với dầu diếp cá bạn đã từng nghe ai đó nói đến cách trị tàn nhang bằng dầu diếp cá hiệu quả, nhưng lại nghi ngờ về kết quả và chưa thực hiện. Tin tôi đi, tẩy nhanh các vết nám tàn nhang chỉ với rau diếp cá và một số nguyên liệu dễ kiếm khác là điều hoàn toàn có thể. Nhắc đến rau diếp cá, nhiều người nghĩ ngay đến loại rau ăn kèm trong các món ăn, giúp khử mùi và gia tăng sự hấp dẫn. Có thêm diếp cá người ta khó có thể quên đi hương vị của món ăn khi mùi vị của loại rau này khó trộn lẫn vào đâu được. Bạn cũng có thể chưa biết, rau diếp cá còn được coi là thảo dược thiên nhiên, chữa được rất nhiều bệnh như bệnh trĩ, táo bón, chữa viêm họng, trị ho, chữa bệnh ngoài da. Không chỉ có thế, chúng còn lấn sân sang cả lĩnh vực làm đẹp, nổi tiếng với công dụng chữa tản nhang, nám da hiệu quả mà không cần tốn kém quá nhiều chi phí. Chia sẻ 3 cách trị nám tàn nhang bằng rau diếp cá đơn giản. 1. Dùng rau diếp cá và mật ong. Chuẩn bị một nắm rau diếp cá, hai thìa mật ong nguyên chất. Cách tiến hành Rau diếp cá bạn đem ngâm rửa sạch với nước muối loãng rồi đem xay nát và ép lấy nước. Tiếp đó, cho mật ong vào và khuấy đều. Sau khi đã loại bỏ sạch bụi bẩn trên da, bạn bôi dung dịch này lên vùng da bị nám, tàn nhang. Kết hợp massage nhẹ nhàng để tăng hiệu quả. Khoảng 15 phút sau rửa lại bằng nước ấm thật sạch. 2. Dùng rau diếp cá và củ cải trắng, Chuẩn bị một nắm rau diếp cá 1 phần 2 củ cải trắng Cách tiến hành Rau diếp cá bạn cũng sơ chế sạch như trên Củ cải rửa sạch cắt miếng nhỏ Sau đó cho chung cả hai nguyên liệu đem xay nhuyễn và chắt lấy nước bỏ bã Tương tự, bạn vệ sinh da sạch sẽ rồi thoa kem trị nám tàn nhang từ thiên nhiên này lên Đợi đến khi mặt nạ khô bạn rửa sạch da với nước mát 3. Dùng rau diếp cá và cà rốt Chuẩn bị một nắm rau diếp cá, 1 phần 2 củ cà rốt Cách tiến hành Rau diếp cá bạn cũng rửa sạch và xay nhuyễn lấy nước Cà rốt rửa sạch rồi ép lấy nước Trộn nước ép cà rốt và nước ép rau diếp cá theo tỷ lệ 2, 1 Rửa mặt sạch bằng nước ấm và lau khô nhẹ nhàng Sau đó thoa một lớp mỏng hỗn hợp trị nám tàn nhang này lên vùng da cần điều trị Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch da Ngoài việc đều đặn đắp mặt nạ trị nám tàn nhang bằng rau diếp cá, thì để nhanh chóng đạt được kết quả như ý, bạn nên kết hợp uống nước ép rau diếp cá. Mỗi ngày hai lần vào sáng và tối, bạn uống khoảng 150ml nước ép rau diếp cá mỗi lần sẽ giúp tăng cường đào thải các khắc sắc tố và cả các chất độc trong cơ thể. Không chỉ có thể loại bỏ nám, tàn nhang mà còn giúp cơ thể và làn da khỏe mạnh hơn. Chúc chị em sớm lấy lại sự tự tin với làn da sạch khỏe. Bạn vừa xem xong video Tẩy nhanh các vết nám tàn nhang chỉ với rau diếp cá Cách trị tàn nhang hiệu quả bằng nha đam Các chị em nào bị tàn nhang thì hãy tham khảo và áp dụng ngay cách trị tàn nhang bằng nha đam nhé chỉ cần một chút khéo léo và không tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải đến spa mà vẫn trị tàn nhang tận gốc tại nhà an toàn và hiệu quả. Công dụng của nha đam trong việc trị tàn nhang Nha Đam được biết đến và sử dụng từ rất lâu, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Với các thành phần aloe emodin, ataquinone complex, babaloin cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác, nha đam vừa có khả năng chống viêm da, vừa dưỡng ẩm da chống lão hóa và nuôi dưỡng da chống lại các hắc sắc tố, để làn da luôn tươi sáng và căng mịn. Do đó, áp dụng cách trị tàn nhang tận gốc bằng nha đam là một phương pháp hiệu quả giúp bạn loại bỏ các đốm tàn nhang trên da một cách tự nhiên. Cách trị tàn nhang hiệu quả bằng nha đam Có nhiều cách sử dụng nha đam để loại bỏ tàn nhang trên da nhanh chóng và đơn giản. Dưới đây là 3 cách trị tàn nhang bằng nha đam hiệu quả. Các chị em có thể lựa chọn phương pháp phù hợp nhé. Cách trị tàn nhang bằng nha đam nguyên chất Đây là cách trị tàn nhang bằng nha đam đơn giản nhất dành cho các chị em bận rộn, có ít thời gian để làm đẹp Tuy đơn giản nhưng hiệu quả không kém đâu nhé. Đặc biệt, chị em nào mới xuất hiện tàn nhang trên da, sử dụng cách này là sẽ sạch tàn nhang nhanh cực kỳ. Sau rửa mặt, các nàng chỉ cần chọn một nhánh nha đam tươi, rồi cạo lấy phần gel nha đam, thoa lên vùng da bị tàn nhang. Chờ khi lớp gel này khô đi thì rửa lại bằng nước lạnh. Mỗi tuần thực hiện 3 đến 4 lần sẽ đánh bay tàn nhang nhanh chóng. Da cũng căng mịn hơn sau mỗi lần bạn đắp nha đam đấy. Cách trị tàn nhang bằng nha đam và nước vo gạo Nước vo gạo có chứa nhiều vitamin B, E và các khoáng chất, có khả năng dưỡng da một cách tự nhiên. Kết hợp nha đam với nước vo gạo chính là một hỗn hợp trị tàn nhang hiệu quả, không hề thua kém các sản phẩm dưỡng da đâu nha. Để trị tàn nhang theo cách này, các nàng hãy chuẩn bị sẵn một chén nước vo gạo đã được lọc bỏ lớp nước trong phía trên. Chỉ còn lớp nước đục phía dưới nhé. Sau đó, cạo thịt nha đam và đem xay nhuyễn cùng nước vào gạo để tạo thành hỗn hợp mặt nạ trị nám tàn nhang. Đắp hỗn hợp này lên da, nằm thư giãn 20 phút rồi rửa mặt. Sau một thời gian ngắn, tàn nhang sẽ biến mất hoàn toàn, da sáng mịn hồng hào rất thích. Cách trị tàn nhang bằng sữa chua nha đam Sữa chua chứa axit lactic và các enzyme có khả năng tẩy da nhẹ và làm sáng da hiệu quả. Sử dụng kết hợp sữa chua và nha đam là bí quyết làm trắng da, xóa sạch tàn nhang và làm mềm da rất tuyệt vời. Bạn chỉ cần xay nhuyễn nha đam rồi trộn chung với sữa chua không đường và một chút mật ong nguyên chất. Bôi mặt nạ này lên da, chờ mặt nạ khô, da căng lên thì rửa sạch. Sau khi đắp mặt nạ, bạn sẽ cảm nhận được một làn da tươi sáng. Kiên trì thực hiện thì việc xóa sạch nha đam sẽ rất dễ dàng. Chúc các nàng thực hiện thành công và có làn da rạng rỡ nhé!